Do nắng nóng, ngày 18 tháng 7, mức sử dụng điện tại miền Bắc đã đạt ngưỡng đỉnh trong năm nay, tăng 1.900 MW so với mức đỉnh về tiêu thụ điện năm 2021. Để đảm bảo an toàn điện mùa nắng nóng, tránh quá tải lưới điện, ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện cần có biện pháp sử dụng điện khoa học. Hiện 5 nhà máy nhiệt điện phía Bắc là Cẩm Phả, Thăng Long, Quảng Ninh, Ninh Bình, Mông Sương 2 đều có sự cố cục bộ gây mất nguồn với tổng công suất 1.555 MW. Tại Hương Yên, trong ngày 18 tháng 7, sản lượng điện đã đạt gần 18 triệu kWh, tăng so với trung bình ngày thường của tháng 6 là trên 1 triệu kWh. Dự kiến trong các ngày tiếp theo, đợt nắng nóng vẫn chưa kết thúc, người dân cần chú ý sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, tắt các thiết bị không cần thiết nhằm tiết giảm điện trong giờ cao điểm, sử dụng điều hòa nhiệt độ ở mức 25 độ C đến 28 độ C, chống sốc nhiệt, đảm bảo sức khỏe. Các doanh nghiệp thực hiện sử dụng điện triệt để theo hợp đồng, đăng ký sử dụng điện từ thấp điểm, cao điểm theo sự điều tiết của trung tâm điều độ công ty điện lực Hưng Yên.